này, này bạn ơi dạy chơi game à làm gì đấy chơi game thế không phải đâu mình đang học mà học cái gì mình đang học online học ở đâu mình đang học online trên Toliha thế à Toliha là cái gì Toliha.vn là một trang giúp các bạn có thể học tập à? online à. mà đâu đâu đâu xem nào đây à. đâu đâu đây, đây có là khóa cái... gì đây là khóa thử miễn phí à khóa thử miễn phí này có những khóa những học thì dạy những, dạy những cái gì này dạy những cái như tiếng việt lớp 3 ừ. khóa học cơ bản tiếng anh lớp 3 ừ. và cơ bản là lớp 3, lớp 4 và lớp 5 ừ. học online luôn à đúng học thêm luôn thế không cần phải đi học thêm nữa à ừ có thể học online ở nhà luôn yeah. À? rất tiện lợi nhé các bạn ừ. thế liệu có khá hơn không cái trang này có thể giúp chúng ta có thể đạt ừ, được một 10 điểm 10 điểm luôn à? Tất môn à? Thế à? Nếu mà chịu khó à? Đúng. À. Thế chịu thì thôi, thế đăng ký học tiếp đi nhá. Ừ. Ừ. Rồi ok, bye bye.